Dạ, yeah, uh, TV256 xin ờ, mến chào quý anh chị em trên diễn đàn Giờ hôm nay thì chị em ờ, với cái dẫn với cái chủ đề là tự do ba thì TV muốn chia sẻ với anh chị em về cái tin mà mấy anh chị em đó ở Hà Nội đó biểu tình uh, nó không phải gọi là biểu tình nhưng mà đã làm một cái lễ mà tưởng niệm 64 chiến sĩ ở bị ờ, giết ờ, bị thảm sát tại Hoàng Sa đó ngay cái đảo Gạc Ma đó thì bị công an bắt uh, không phải công an bắt mà công an đánh sau cái buổi lễ tưởng niệm thì công an đánh cái người bạn trẻ đó là Nguyễn Viết Dũng và cô uh, Đỗ Thanh Vân thì hai người bạn trẻ mà chúng ta rất là quý mến uh, đánh đổ máu ra với những cái hình ảnh mà chúng ta thấy như vậy thì uh, và bắt đi cái cô Thảo Teresa đó thì rốt cuộc thì đồng bào báo đồng với nhau và tập trung rất là đông đảo tại ờ, chỗ mà công an mà bắt giam giữ đó thì đồng bào làm một cuộc, cuộc biểu tình mà TV thấy là cũng là khá lớn đó thì trước một cái cái, áp lực như vậy thì à, bọn công an đã mới thả cái cô Thảo Teresa ra và trong cái đoạn video mà TV thấy thì cô, cô Thảo có mắng mấy cái anh công an là mấy anh không có biết cái sự thật lịch sử cái sự thật lịch sử nó, nó rất là quan trọng tại vì đó vào năm 1988 đó bọn giặc tàu nó, nó đem quân ra nó, nó xâm chiếm uh, Trường Sa nó tấn công vào đảo Gạc Ma và nó giết toàn bộ các chiến sĩ và nó nó bắn mấy cái tàu mà mình thấy mà cách đây cách đây cũng cũng khoảng hàng chục năm đó. thì TV biết là một cái đoạn băng thép mà từ từ bên tụ tàu tụi mình tất cả là toàn là chữ tàu không và âm thanh tiếng nói của tàu không nhưng rốt cuộc bây giờ cái đoạn băng đó làm như là không có còn ai mà giữ được TV thích những cái đoạn băng mà trung thực như vậy có cái nguồn gốc như vậy chứ không phải những cái đoạn băng sau này đó. thì được biết rằng đó thời lúc đó là một ờ, một nghìn chín trăm tám mươi tám là ông Lê Đức Anh là làm ờ, bộ trưởng uh, bộ trưởng defense là bộ trưởng bộ trưởng về quân đội đó tự nhiên quên ngang à <laughs> bộ trưởng quốc phòng đúng rồi <laughs> nhiều khi đó thấy không càng ngày càng lớn tuổi là cái quên là quên thôi rồi. thì ông Lê Đức Anh đó đã ra lệnh cho tất cả các chiến sĩ mà ở ờ, đảo Trường Sa đó là không được bắn lại không được bắn lại với ờ, Trung Quốc thành ra đó khi mà chúng ta xem cái cụm băng mà của tàu mà nó đưa ra đó chúng ta thấy cái hình ảnh rất là căm tức rất là mình thấy rất là kinh hoàng nữa kinh hoàng là cái người tàu đó họ thấy họ bắn bắn xả vào những cái quân nhân của mình mà hoàn toàn người ta không có phản ứng lại Vô ta không có bắn lại Không có một ai mà Có một tiếng súng mà bắn lại bên bên giặc tàu đó. Thành ra 64 chiến sĩ nó giết gọi là Nó giết gọi là gọn Nhẹ Mà không có một phản ứng gì hết Đó là cái mà Mà TV muốn vạch mặt cái tên Lê Đức Anh đó Là Bộ trưởng Quốc phòng đó là là không có cho mà người lính bắn trả lại thành ra đó TV cũng hoàn toàn phản đối mà những cái báo chí mà ở trong nước cứ nói là hải chiến Hoàng Sa làm gì có hải chiến Hoàng Sa khi mà mình người người ta nói rằng là cái hải chiến đó là phải phải có trận đụng độ giữa hai bên chứ bây giờ tự nhiên có tự nhiên cái lấy súng mà bắn người, người ta mà người ta không bắn trả lại coi như là giết người thôi mà khi giết người mà không có tự vệ lại đó thì TV256 phải ngồi thẳng là đây là cuộc thảm sát cái thảm sát gọi là đau đớn mà mà 64 mạng người như vậy mà suốt mấy chục năm trời nghe từ năm 1988 mà mới mới mới bị lộ cái tin tức ra là vào năm TV nghĩ là cỡ khoảng 205 hay là năm hay là sáu thì cái bọn giặc tàu nó không biết không biết là nó phục hạch với với, với với bọn cầm quyền này thành ra nó mới tung cái cái đoạn audio như vậy đoạn video như vậy gọi là quan cảnh rồi là bắn tàu đồ rồi là những cái quan cảnh mà những tên tàu đó giơ tay lên gọi là tuyên thệ để mà mà đánh thắng cái cái trận Hoàng Sa một cái trận Hoàng Sa hoàn toàn không có tiếng súng nổ từ phía bên kia ờ, phía bên Việt Nam của chúng ta thì làm sao mà nó có thể là nó nó, nó danh dự được một cái thảm sát rồi là TV gọi là nó nhục nhã nó ăn cướp nó ăn cướp đất ăn cướp biển của chúng ta nó ăn cướp đảo gạt ma của chúng ta rừng Thai Nai nó, nó, nó xây dựng nó làm cái căn cứ là phi cơ quân sự của nó ăn cướp rất là rất là thành ra đó chúng ta đó nói thật đó khi mà ra ngoài quốc tế đó chúng ta không cần phải chứng minh không cần chứng minh là uh, cái đảo là có từ lâu đời dạ chào bạn Hoàng Kim nha hello cái cái đảo đó có từ lâu đời chúng ta không cần chứng minh điều đó mà TV thấy đó trong nước đó cái mang ra nào là là từ đời nào đời đời gia long rồi đời minh mạng rồi đủ, đủ thứ chúng ta hoàn toàn không cần những cái cái cái chứng minh đó mà chúng ta chỉ cần chứng minh rằng là vào ngày 14 tháng 3 có cuộc thảm sát ở nơi đó giết người ở đó để mà cướp lấy cái đảo đó chúng tôi bảo thế giới là gì là đủ rồi thế giới biết được mà mà sau khi mà liên hiệp quốc được thành lập thì giặc tàu dùng vũ lực để mà cướp đảo thì giặc tàu phải trả lời đảo cho chúng ta không cần chứng minh gì hết hình ảnh đó là chứng minh hình ảnh ăn cướp đó là chứng minh hình ảnh đó là lịch sử và nếu mà chúng ta thưa kiện chúng ta chắc chắn thắng trước liên hợp quốc giống như giống như ờ, đảo hoàng sa cũng vậy đảo hoàng sa sa mà thời ờ, việt nam cộng hòa đấy cũng 73 chiến sĩ 74 chiến sĩ mà anh dũng nằm xuống cái đó là hải chiến Việt Nam Cộng Hòa đó là khi mà ờ, giặc tàu nó vào cái cái lãnh vực của mình là mình bắn liền mình khai hỏa liền nó nó có cái trận trận mà tử chiến như vậy thì câu chuyện mà hoàng sa mà bị cướp đó nếu mà mình thưa kiện mình vẫn thắng kiện tại vì đó là những quần đảo của mình và người ta đem quân lại người ta cưỡng chiếm người ta dùng vũ khí người ta cướp thì trước mặt thế giới là chắc chắn là mình thắng dạ thì TV dẫn tức bạn ờ, Vân Khanh Trang nghe thì ờ, TV muốn trình bày ờ, cho quý anh chị em về về cái cuộc mà đồi người vừa vừa qua đó mấy chị anh chị em rất là hay mà đồng bào cứ đến đông đảo đến đồn công an rồi đòi đòi phải thả người thả cái cô Thảo ờ, Teresa ra và trước một cái áp lực mà đông người như vậy thì bọn công an nó bắt buộc nó phải thả ra thôi với anh chị có thể lắng nghe cái cái audio đó ờ, cũng hay lắm ở ờ, TV có cái phần audio TV nghe được đó vào cái trang trang Mỹ Linh Nguyễn hoặc là cái trang mà Free Việt Nam Now thì quý anh chị em sẽ thấy được cái đoạn audio mà cái cô uh, Thảo Teresa khi được uh, thả ra đó thì ờ, cái cô đó chỉ mặt cái bọn công an liền là các anh không thể mà che giấu cái sự thật lịch sử được sự thật lịch sử là uh, cái ông mà uh, tổng trưởng quốc phòng mà lê đức anh hồi nãy mình tv nói chính cái ông đó ông ra lệnh cho tất cả chiến sĩ ở Hoàng Sa, Trường Sa không có được bắn vào giặc tàu. Thành ra để giặc tàu coi như những chiến sĩ là làm những cái bia đó, nó, nó, nó tập bắn. Đó. Cái đó là cái lịch, lịch sử sự thật mà từ hồi năm 1988 cho đến à, cỡ khoảng 20, 25 năm sau 25 năm sau người dân mới biết cả thế giới mới biết rằng là có một cái cuộc chiến như vậy kinh hoàng không tại vì hình ảnh đưa ra rõ ràng như vậy hình ảnh đưa ra rõ ràng không thể nào mà nhà cầm quyền hà nội chối được nhưng mà vẫn tiếp tục che giấu và che giấu cái hình ảnh mà lịch sử mà tiếng tàu không á cái cái có đoạn băng mà mà chính thức cái đoạn băng mà đầu tiên mà TV nghe được TV 256 nghe được á và TV viết trong nhiều cái bài viết trong nhiều bài viết về về cái đạt gạt ma đảo gạt ma mà bây giờ TV check tất cả những bài viết đó là đều bị xóa hết đều bị xóa cái phần mà mà YouTube á cái phần mà tiếng Tàu đó tất cả là xóa hết bây giờ TV muốn tìm cái dữ liệu đó tìm không ra tìm không ra trong YouTube mình, nó có một một vài phần nó copy thôi nó không phải là cái cái cái mà đoạn băng mà chính thức cái đoạn băng chính thức nó nó có cái hình uh, ờ, 14.3 đó là đó là cái băng chính góc đó mà cái băng chính góc thì mình thấy nó nó, nó, nó rất là tàn nhẫn nó rất là nó rất là kinh hoàng nếu mà cả các bạn mà thấy được cái cuộn băng chính gốc thì tìm xem được cái cuộn băng chính gốc đó quý vị mới thấy rằng là người Việt Nam mình bị bị giặc tàu nó, nó giết hại như thế nào nó cái xả súng nó bắn nó giết thôi hoàn toàn không có một sự kháng cự nào ừ. thành ra mình phải gọi là thảm sát chứ không phải là hải chiến nếu, nếu mà gọi hải chiến thì rất là rất là sai rất là dục giả bữa nay đó thì um, TV vẫn giữ cái chủ đề uh, đề tài là tự do bữa nay tới chúng ta có cái lần thứ ba rồi quý anh chị em nào mà muốn TV256 chia sẻ bất cứ đề tài gì thì đánh tách sát dùm còn nếu không có thì TV phải khui cái đề tài ra TV muốn ờ, chia sẻ hôm nay với chị em là đề tài về dân chủ ha dân chủ là gì thì sự thật thì mình cũng không có thì giờ để mà mình ờ, mình đi sâu vào mình đi sâu vào cái vấn đề dân chủ mà mình chỉ à, cắt nghĩa về cái đề tài dân chủ gọi là à, gọi là không đi sâu đó về về cái sự hiểu mà đơn giản thôi không đi quá sâu vào dân chủ đơn giản đó thì cái ý nghĩa của dân chủ đó là uh, công bằng TV thí dụ quý anh chị em ha tại sao người ta nói dân chủ là công bằng mà mình người ta thường nói như vậy thì cái nghĩa nó đơn giản là dân chủ là công bằng thôi cũng như bây giờ thí dụ đó anh đó anh có thể lập hội lập đảng và anh đặt tên lên anh đảng của anh là đảng cộng sản việt nam thì chúng tôi cũng có quyền uh, lập đảng dân tộc chẳng hạn đúng không thì đó là dân chủ anh có quyền lập đảng thì chúng tôi cũng có quyền lập đảng Thế cái nghĩa của dân chủ nó rất đơn giản là công bằng thôi à, góp ý cho chú à, để có nhiều người nghe nha chú chú chịu khó uh, nói to rõ và nhanh như uh, thùy dương thì nhiều người uh, hứng thú nghe hơn uh, còn không trong vòng 5 giây là họ <laughs> nhảy ra liền <laughs> nói về cái cái bản tính của um, TV 256 cũng vậy đó thường thường là nói không có được nhanh và khi nào mà nói nhanh nó là dữ lắm á là lúc đó là căm phẫn đó là nói nhanh lắm nhưng mà bình thường thì tự nhiên mình nói chậm thôi chứ mình nhất là cái đề tài dân sự dân chủ đó nó phải nó phải nhiều suy nghĩ lắm còn bình thường thì TV cũng nói vừa thôi chứ cũng không phải là quá nhanh không? nhưng nó thuộc về cái cái bản tánh của mình rồi không? thì uh, thì dân chủ có cái nghĩa đó là phản với độc tài cái đó đó nó cái khi mà mình nói về cái vấn đề này mình phải phải chậm lắm nó nhanh không được tại vì khi mà nó nó dễ sai lầm lắm nó dễ làm cho sự không hiểu lắm thành ra quý anh chị em thông thông cảm dùm này dân chủ không phải là nó phản nghĩa thẳng với là độc tài khi mà người ta nói ờ, chế độ này dân chủ chế độ kia là độc tài nó phản nghĩa với nhau như vậy thì sơ sơ là chúng ta biết cái cái cái cái dân chủ là vậy chứ không có cái vụ mà dân chủ mà tập trung đâu dân chủ tập trung là <laughs> hoàn toàn tivi không hiểu đã nói dân chủ là dân chủ chứ không phải là tự nhiên cái gì cộng đẻ ra dân chủ tập trung đến đến bây giờ thì tôi cũng không hiểu dân chủ tập trung là cái gì nữa dân chủ tập trung nếu mà mình hiểu đó là nó phản với dân chủ và lấy Triều Tiên với Hàn Quốc ra so sánh dạ yeah. thì đó là dân chủ um, còn cái một cái chế độ dân chủ bây giờ bước đến cái chế độ dân chủ là cái giới, chế độ đó được người dân làm chủ chủ cái chủ cái chế độ đó người dân làm chủ bằng cái lá phiếu của mình là bằng cái lá phiếu của mình là bầu nên cái người mà đại diện cho mình thì uh, cái đó cũng là dân chủ đó mà một cái chế độ dân chủ thì nó nó chia ra làm à, hai loại một loại loại là dân chủ đại nghị đại nghị là người dân bầu ra quốc hội rồi từ quốc hội mới bầu ra thủ tướng à, đại khái là như vậy còn à, một cái chế độ một cái bên đó là tổng thống chế tổng thống chế thì người dân bầu uh, có thể là trực tiếp cho tổng thống giống như trường hợp nước Mỹ này đó là um, dân chủ mà chế độ dân chủ mà theo tổng thống chế thì người dân nó bầu ra uh, tổng thống um, thì đại khái như vậy thôi để biết rằng là cái đất nước mà um, cộng sản đó lúc nào nó cũng nói về dân chủ đó, mà nó không có công bằng nó không có công bằng làm sao gọi dân chủ được bây giờ tự nhiên nó đặt cái điều 4 hiến pháp là do uh, đảng cộng sản lãnh đạo rồi làm sao mà gọi là dân chủ được Th tại vì đó khi mà đảng cộng sản lãnh đạo được thì người của đảng khác phái phái khác cũng phải được lãnh đạo cái đó mới là dân chủ cái mới đó mới là công bằng đó à. còn anh tự nhiên là anh đặt cái quyền lãnh đạo của anh còn anh coi mấy cái đảng phái khác như là cỏ rác thì làm sao mà mà gì gọi là dân chủ được cái đó là hoàn toàn gọi là mất dân chủ đó Gia dạ, TV sự thật là mong muốn quý anh chị nghe những cái đoạn ngắn ngắn thôi chứ không có muốn mà còn nếu mà đông người á, thì có thể TV nói um, nói dài thêm tí xíu ha thành ra bây giờ xin tạm biệt quý anh chị em nha với đang có công chuyện bận nữa thành ra um, xin kết thúc nơi đây ha cảm ơn quý anh chị em đã lắng nghe